It's a castle. chào các bạn hôm nay mình đi uh, coi miếng đất thứ hai miếng đất này là 65.000 mét vuông là cậu 6 màu rưỡi mình á thì uh, nó bán 200.000 đô uh, mình thì mình cũng đi coi cho biết coi nó, nó nó ra sao nó có phù hợp mình không chứ giá thì mình cũng hơi cao thì mình mình đi đi coi đã à, bây giờ mình cho các bạn coi trên đường đi rồi coi quan cảnh ở Mỹ mà thôn quê mình ở nha bắn ờ, mà chạy được mà về buổi xã là được ồ xong nữa làm gì mà chạy đẹp dữ à quay ồ xong này hơi xiết nha nguy hiểm nha ơi ừ. đi coi đó Rồi, đây xong nha các bạn đất đây cái này à, đi coi quê một mảnh đất rộng thanh thang 200.000 đô anh Mỹ thì đất bao la did you It's a donkey. What's that? That's a uh, bây giờ mình đang trên đường về nha các bạn mình sắp về tới nhà rồi và mình cũng uh, không có ý định mua miếng đất này vì nó lớn quá với lại nó thấp quá uh, nước nó ngập lên nên mình sẽ uh, coi miếng khác à, <laughs> bye bye các bạn nha tạm biệt các bạn để uh, lần sau mình linh có đi xem đất linh sẽ quay cho các bạn coi à, tạm biệt các bạn nha hẹn gặp bạn hẹn gặp lại các bạn ở video